Xin chào mọi người nhá Hôm nay sẽ dẫn mọi người đi ờ, xử lý cái ờ, tín hiệu wifi nó bị quật ờ, kém Quật kém là như nào thì theo cái quy định của tổng công ty nhá Là những cái thuê bao nào mà có tín hiệu nhỏ hơn âm 25 Và thường là ở nhỏ hơn âm 28 28, âm 28 này, âm 29, âm 30, âm 31, âm 32 là chúng ta sẽ phải đi ờ, xử lý cái ờ, sự cố nó gọi là quạt kém nhiều anh em có hỏi là nằm trong cái giải bao nhiêu thì tín hiệu nó sẽ tốt đối với cái hệ thống mạng Viettel ấy, thì từ giải tốt nó sẽ là âm từ âm 17 đến ờ, âm 24,95 thì nó sẽ nằm trong cái khoảng mà tín hiệu wifi của nhà mình là tín hiệu của công suất quang đầu vào ấy là nó nó cực tốt để mà đi uh, xử lý một cái hệ thống quạt kém như này thì anh em cũng phải lưu ý là thứ nhất anh em phải chia ra nó có mấy cái việc như sau <coughs> thứ nhất là có thể là do cái đầu phát của anh em bấm lâu ngày ấy là nó bị uh, suy hao suy hao cái đầu phát dẫn đến tình trạng quạt kém cái thứ hai nữa là do cái dây thuê bao trong cái quá trình sử dụng khách hàng họ buộc dây lên họ buộc họ buộc như kiểu dây điện đấy và dẫn đến tình trạng là bị vật kéo cái thứ ba là do lỗi cái mô đen nhiều cái mô đen nó cũng bị suy hao cái chỗ cắm chỗ cắm vào chỗ nối của cái ờ, từ dây cắp quang đến cái mô đen cho nên là nó sẽ bị uh, suy hao đấy nó chỉ có ba cái trường hợp như vậy thôi đầu tiên anh em đi xử lý nhá thế anh em từ nhà khách hàng này chạy ra cột thế anh em đi một vòng một lượt để anh em xem ở trên cái ờ, cột điện xem nó có bị ờ, buộc dây hoặc là có một cái gì có <clears throat> có một cái gì đấy nó thay đổi hay không nếu mà anh em không thấy có cái bất kỳ thay đổi gì thì anh em sẽ chuyển sang anh em sẽ kiểm tra lại cái đầu phát ở trong nhà với ờ, ngoài tủ cát tiếp theo à. tiếp đến nếu mà không được thì anh em lại kiểm tra xem cái mô nó bị sao hay không cái lúc kiểm tra mô thì anh em phải sử dụng đến máy đo anh em nhé máy đo thì mình mới biết là tín hiệu đầu vào của cái ờ, mô là bao nhiêu Đấy, mời anh em đi cùng tôi nhé để cùng uh, kiểm tra cái thứ bao này nó bị quạt kéo đây nhà khách hàng đi lên trên này đây nó chị đi vào mấy bụi tre ở đây thuê bao tầm khoảng độ 200 mét chưa thấy có gì thay đổi Em Viết ơi Vâng Ở đây có một cái điểm khách hàng buộc này Điểm này cũng không không thấy có vấn đề gì Ở đây à, mọi người lưu ý là không không nên quấn cái dây như kiểu à, dây điện Mọi người phải cẩn quấn vòng như này Hình như đợt trước là khách hàng có chuyển sang bên này Khả năng là cắm ở trong model này, bị lỗi

đây do buộc như này ừ. buộc như này nó bị nó dung cái cò có nó bị khỏi mày tính là mày cắt nó tái lỗi À. Quay nó quay nó ô nhớ lao ra hay là cái quay đó bỏ khỏi được ăn nhá cái anh em đọng lên trên đấy chồng nay em thời gian mà em mình bày ăn đây em chưa lên chưa đồ đồ anh này co dùng nó yếu này nó yếu sóng hắn hắn gì liên thì uh, cho cho thằng bay hối được cái dùng cái nỏ hỏng tivi trên tivi được người ta heo gì đó à nghe giàu cái dao chưa tivi heo đúng này ngay tới anh đưa nó nó ừ, thì có heo của anh mấy ờ, năm mày hẻm hai ba ấy ừ. đúng đi à à mấy anh tuyệt lực tuân đi giờ rồi ok hai mươi bữa đơm tiền sang co ở lòng phong là bát đàn à? y bát đàn à y bát đàn nó cái từ cố nó yếu là bị lỗi nó rồi nó quay đó ừ nó bên đây giăng vai mình chơi vâng vâng vâng liên thì quay này thôi lúc của mình là tivi đó nó cảm ơn em thì vui chơi à đây đây, đây em thì anh cứ cầm lên nhé. 嗯。 anh nói 하나 자이죠 rồi, con đi nó nó chơi em chơi cho anh anh cứ đưa cái, cái em cột quẩn cho ờ, đọng lên đi cho học đâu nhớ đọng lên tí tí cho nó ướt lòng cho con nó khuế à rồi anh ờ, đập đỡ, đỡ thấp quá hay nó à. hai học đứa ở bên này để cho bên rồi ờ, ok địa điểm lên nó đi Avalo hay là rạch chỗ Động cái đây như đó có tiện Nó khánh nhá mà TV bị chở anh hăng thế nào? TV dạ. bị chở à? Nó con là địch ba cố cố nó dỗ mà ném kha à Nó cái chai giữa lâu ai thân bốn mươi bao con nó mang nó một kỳ thì mát có nó là là điện ra nó có báo khanh là viên là để đi nó con báo khanh là nên là nên dụ gì đó ừ. mày xe nhá, cái liệu ông giờ nó là bao Để nó tù bằng để theo là nó Ngày ba bốn ngày như mày nó nghe cũng bốn động Vâng anh dung ăn lố hay là nhỏ đi lố ở đó. Ê, có cái tôi tục tắc cái đường đó Đây, chỉ tìm hiểu nó vài một cái chim mình khỏi lúc bữa năm ờ, ao lên bảy Vâng Đó, bắt đầu mua bảy, đen lắng nó, bữa bốn bố năm hai lên bảy, mới ờ, thì cái mũ mà lót lót bót máy này nó chìm mới ra đi chuột lại tôi đi đúng không kề đây anh đớt lên cao cao lên đấy nó bao nó phát nó long ổn tâm là dung khỏe xoay mại Wow. cái này mà em tự mua nhá đời công ty lô lắm óc thì nói có hơn hai triệu mà lúa mua dùng ăn lô óc còn là bỏ nên ăn mấy năm ở đây ok đây à đây nhá em đây xin phép đây à, à đây nhá đi đi xa vai đi hơn <laughs> vâng thấy cái quạt kém nó xử lý nhanh không ạ cái nguyên nhân đấy thì do quan của nhà ông anh này là nó thấy ở trong ở trong cái góc lúc nãy ấy, là nó sóng nó yếu quá thế là nó chuyển nó chuyển vào trong đấy nhưng mà nó chuyển là nó lại ừ, dùng cái ờ, nó buộc cái dây nó bị ờ, cái dây đấy nó bị gấp quá bị cong bị cong dẫn đến ờ, suy hao sự hao tận 5 dB cơ anh em ạ Lúc nãy mình chuyển ra đấy rồi thì nó giảm xuống 5 ờ, dB Đây lúc nãy là 2, gần 2, 28 này Đây 23 23 5 dB Đấy Thì uh, khi mà anh em uh, chuyển Khi anh em tự chuyển cái dây thuê bao Thì anh em lưu ý nhá Thứ nhất anh em phải cắm chặt lưu ý là phải à, thứ nhất là phải cắm à, cái đầu phát đầu phát với lại cái mô là cắm, cắm phải cắm phải chặt anh em à, cảm nhận nhá anh em cắm vào một cái nghe một cái tách một cái là xong cho anh em không cần phải dùng lực nhiều anh em chỉ cần cắm vào một cái xong nghe một tiếng tách một cái là được và anh em lưu ý nữa là khi chúng ta quấn cái dây thuê bao ấy thì anh em không được buộc không được buộc cong của nó nó sẽ phải theo cái hình vòng tròn ở đây và cái bán kính của cái vòng tròn đấy thì anh em lưu ý là nó phải lớn hơn 20 20 cm cái... đấy cái cuộn cuộn đấy là phải hơn lớn hơn hạn vòng đấy phải ờ, lớn hơn 20 cm thì nó mới đảm bảo được cái ờ, nó không bị suy hao bây giờ sự cố này là đóng được rồi anh em ạ sự cố từ ngày hôm kia nhưng mà hôm nay mới đi làm được lỗi dây thuê bao này suy hao trên cáp này suy hao trên cáp nguyên nhân khách hàng chuyển mô đen cây suy hao cam khi mà anh em chuyển thì hết sức lưu ý như vậy thứ nhất là anh em đảm bảo được cái tín hiệu và cái tốc độ của đường truyền internet cái thứ hai là anh em đảm bảo được cái mỹ quan của cái à, nhà khách hàng Đấy. tôi video hẹn anh em video hôm sau nhá video này kết thúc ở đây thôi